em có con iPhone 12 Pro ấy ừ. nhưng mà em đặt mật khẩu bây giờ em quên nó bị vô hiệu hóa rồi anh phá giúp em ấy có thật iPhone 2 của em không Pro em không máy của em à ai của em iCloud của em em chắc nhớ chắn. đúng rồi chắc chắn của em chắc chắn tại vì anh sẽ không mở khóa cho nên chiếc máy là bị ăn cắp hoặc là bị uh, mất rồi nhé vâng đúng iCloud của em anh mở thôi vâng ok và em làm thôi Trong vâng, một chiếc iPhone 12 Pro ấy mà bị vội hóa như này ấy, thì à, cách duy nhất thì chúng ta phải flash lại thì chúng ta mới xóa được cái mật khẩu đi. Bởi vì bây giờ không có cách nào khác cả hoặc cố gắng nhớ mật khẩu và chờ đợi thôi. Bây giờ là 5 phút thôi, nhưng mà tí nữa sẽ là 15 phút nếu mà quên tiếp và quên tiếp sẽ là một tiếng và quên tiếp thì sẽ là vĩnh viễn luôn bị vội hóa vĩnh viễn và duy nhất là để à, phá được thì chúng ta phải flash lại và flash lại ấy, thì bây giờ chúng ta cũng làm nhé chắc chắn một điều là phải nhớ được ai cả lao nếu mà không nhớ đây là lao thì chịu phá xong là coi như ờ, thành công gạch chỉ lấy linh kiện thôi hoặc là điện ra apple để mà cầu cứu người ta nhưng mà cái điều đấy thì chỉ đạt tỷ lệ ờ, rất thấp thành công đấy là cái điều chắc chắn là anh em và các bạn phải lưu ý là như vậy thế nên là chúng ta đã mua iphone và đã dùng agala là chúng ta bắt buộc phải nhớ phải nhớ là agala thì chúng ta sẽ không sợ vấn đề gì cả đó thì bây giờ chúng ta lát này bằng cách như này này đó là thứ nhất là chúng ta chuẩn bị với các usb nhá xịn là càng tốt cho này này trong bẩn bẩn này thôi đây cáp xịn nha và một chiếc máy tính chạy Windows thì à, cũng được mà Mac cũng được đó như là mình ở đây thì mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em chạy trên Windows cho nó dễ bởi vì đa phần là bây giờ anh em dùng máy tính Windows đúng không và cái cáp này thì à, phải xịn xịn một chút nha, chứ đừng tránh trường hợp là bị đứt đoạn và cái máy tính thì anh em nên chọn một cái máy tính là laptop thì nó tốt hơn bởi vì trong trường hợp mà mất điện thì chúng ta đỡ phải làm lại đó và trên máy tính đấy phải có đường truyền mạng tương đối mạnh mạnh một chút nhé bởi vì là còn phải tạ, tải cái firmware của sản phẩm này về để mà flash và lưu ý một điều này khi chúng ta làm cái việc này chúng ta sẽ mất hết dữ liệu nó lưu trong máy chắc chắn là như vậy rồi chỉ có lưu được dữ liệu trên đám mây ví dụ như Google này hay là iCloud hay một đám mây nào khác và chúng ta bắt buộc phải flash lên cái bản firmware cao nhất bắt buộc phải flash bản firmware cao nhất nhé đó là cái điều bắt buộc rồi thì à, bây giờ thì đơn giản thôi chúng ta tiến hành làm rất là dễ thôi à, anh em và các bạn cùng chú ý nhé thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái việc là chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính đó bây giờ bật máy tính lên đó là chúng ta đao cái phần mềm bao tool này về này dùng cái bao tool này thì nó dễ hiểu và dễ làm hơn so với lại những cái phần mềm uh, chính hãng chính hãng thì nó hơi lâu một chút đó thì mình thích dùng cái này thì mình hướng dẫn anh em cái này cho đơn giản thôi anh em cứ vào cái website là bao tool thôi nó ra về đó, ghi là bao tool này là google thì cái gì nó chả có đúng không đó, chỉ ghi mỗi bao tool thôi trang chủ của nó là bao u com đây bầu cho con này vào đây rồi ấn vào đó lát thôi là cài là xong đó khi cài xong thì bật lên nó sẽ như này nhá đây bật lên nó như này thì nó cái này nó có cả, có cả tiếng việt nhưng mà mình chưa chuyển tiếng việt đó chứ đầy đủ là có cả tiếng việt đấy đó, đây này ngôn ngữ của nó này có cả tiếng việt đây này đấy nhá đó tắt đi nhá bật tiếng việt lên nhá đó, nó sẽ như này này đó đầy đủ có tiếng việt luôn à chưa chuyển này đó nhưng đầy đủ có tiếng việt nhá thì uh, tiếng anh và tiếng việt không quan trọng quan trọng là nó dễ hiểu thôi thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy ở à, trên điện thoại bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cáp vào máy tính trước nha nếu mà dùng máy bàn nên cắm vào cổng sau nên cắm cổng trên bên ấy, thì nó an toàn hơn còn nếu dùng laptop thì càng tốt rồi đó, ở trên điện thoại chúng ta cắm cáp vào thì tất nhiên là đang bị vô hiệu hóa đúng không chúng ta không nhớ mật khẩu chúng ta ấn là gì đúng không đó 15 phút này đó, thì bây giờ là chúng ta phải bắt buộc của chúng ta phải vào recovery à, cứ bước vào recovery anh em cùng chú ý nhá nó sẽ có một cái công thức vào duy nhất đó anh em cùng chú ý này là đầu tiên là chúng ta bật cái máy lên như này này về chúng ta không thể nào vào recovery trực tiếp được đâu mà chỉ có cái duy nhất như này này chúng ta ấn nhá trình tự như này cho mình này to tiếng này nhỏ tiếng này giữ nguồn này giữ cứ giữ thôi đó giữ tầm khoảng ờ, tầm khoảng 30 giây rồi đấy đó, cứ giữ khi nào vào recovery thôi to tiếng nhỏ tiếng và giữ nguồn chỉ giữ mỗi giữ nguồn thôi giữ nguồn thôi cứ giữ nhà nó tắt đi cũng giữ nha, đó, làm nó hiện cái gì cũng giữ giữ khi nào vào recovery thôi mà recovery như nào cùng nhìn nhá này lên táo giữ này đó giữ nha giữ rồi lên kiên trì nhá đó. đấy máy tính đã báo nhận rồi và đây là recovery nó chỉ hiển thị cái cáp vào cái máy uh, ờ, mark đó như này là recovery nhá mỗi phim flash mỗi cái us khác nhau thì recovery sẽ hiển thị là gần như là khác nhau đó đây là us 14 thì sẽ như này thì ở bây giờ trên cái bao tool mặc định nó sẽ nhảy vào cái màn hình như này nhá đó là cái màn hình flash đấy còn nếu mà không nhảy vào màn hình này thì nó sẽ là màn hình này đây là báo thiết bị là kết nối là vào à, Record Remote ở chế độ Record và tên thiết bị đó là 12 Pro đó, lưu là serial number hay cái thứ là như này nha thì bây giờ là chúng ta sẽ ấn vào cái flash vào giao này học chúng ta ấn vào câu flash này nhé đó ấn vào câu flash này thì cái này là bắt buộc là tải cái bản firmware cao nhất đúng không thì hiện tại firmware cao nhất là 14.6 còn những cái bản mà 15 hay là 17.4 beta này chúng ta chỉ mang tính tham khảo thôi chúng ta không nên chạy bản beta chạy thử nghiệm nó có gì nó mất thời gian là cả đúng không còn chúng ta có thể thêm một firmware khác đây nhưng không chạy đâu bắt buộc là chúng ta phải chạy 14.6 thì ở đây là mình đã download sẵn rồi còn nếu là các bạn chưa download thì nó sẽ hiển thị như này này đó là ấn bạn ấn vào download nhé download thì tùy mạng hay chậm hay nhanh thì nó sẽ khác nhau bởi vì cái bản PVR e này nó lên cái khoảng, khoảng gần 6 g cơ thế là không thể nào mà nhanh được nếu trong trường hợp mà đường mạng chuyển mạng chậm chuyển mạng nhanh thì bên mình đang mất tầm khoảng 15 ờ, phút đó thì chọn vào đây và cái này quan trọng nhất này thì mặc định khi anh em mới cài thì nó sẽ nằm cái điểm chọn ở khu vực này thì rất là nhiều anh em xem những clip phá pass iPhone 12 khác iPhone khác của mình ấy thì đều nói là tại sao em làm y như anh mà nó lại vẫn vô hóa không không phải là y như đâu bởi vì các bạn sẽ không dặn kỹ rồi y như ấy, là mình dặn kỹ là này mặc định nó sẽ ở chỗ này và bây giờ chúng ta phải ấn vào đây thì nó mới xóa vô hóa còn nếu ấn vào đây thì nó vẫn chỉ là vô hóa bình thường nó chỉ update thôi nhá lưu ý như vậy là phải chọn là quick flash mode nha chọn ở giữa này lưu ý lần nữa này chọn ở giữa quick flash mode nha sau đó chúng ta ấn vào flash này đó nó hỏi có flash không thì chúng ta ấn vào đồng ý nha flash đi đó thì ở đây nó sẽ báo là chúng ta có thể flash mất tầm khoảng 15 phút tùy được chuyện mạng chậm chậm hay nhanh bây giờ mà chúng ta vội vàng đứt rút cáp ra chúng ta phải làm lại từ đầu thế nên chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong vòng tầm khoảng uh, à, 15 phút đó 15 phút thì nó sẽ xong kiên nhẫn nhé còn nếu nó báo lỗi gì thì chúng ta chỉ làm lại thôi báo lỗi mà nó làm lại không được thì chúng ta nên chuyển cáp khác dùng một cáp USB khác hoặc là chuyển một máy tính khác để làm bởi vì máy tính đấy chắc có vấn đề đó có thể là bị virus có thể bị xung đột phần mềm thì chúng nó sẽ không thành công đó nên kiên nhẫn chờ đợi nhé nó báo là một trăm phần trăm tám phần trăm rồi đến là xong đó bây giờ điện thoại thì thoát ra khỏi chế độ recovery này nó sẽ vào một chế độ flash rom đó cùng kiên nhẫn và chờ đợi nhá đó sau khi flash xong nhá thì ở trên ờ, cái phần mềm bao tu nó báo là đã flash uh, sạch sẽ thành công nhá còn trên chiếc uh, điện thoại thì nó sẽ ở cái trạng thái đang khởi động như thế này đó thì chúng ta phải kiên nhẫn nhá bởi vì cái bước này nó sẽ mất thêm vài phút nữa và khi khởi động xong nó sẽ hiển thị ở cái trạng thái màn hình khởi động ban đầu như lúc chúng ta mới mua máy ấy. đó xong rồi nhá xong rồi thì ở trên uh, máy nó sẽ hiển thị như này nó rất đơn giản thôi bây giờ chúng ta kích hoạt lại như lúc chúng ta mới mua máy đấy chúng ta chọn tiếng Việt này tất nhiên rồi ngôn uh, vùng là của chúng ta là Việt Nam đúng không đó, chọn Việt Nam đi đây Việt Nam đó, sau chúng ta kết nối wifi để chúng ta kích hoạt nếu có ai cả lao thì sẽ phải ai cả lao nếu máy bị lóc lại nó sẽ hỏi là xin hộp báo báo là xin hộp lệ còn nếu không có gì ấy, thì nó sẽ như này nhá đó, bởi vì máy này bên, mình là thực ra là cái bạn vừa giờ bạn đã hỏi bạn chỉ diễn thôi chứ trong này thực ra không ai ra đâu đó chứ còn nếu mà ờ, anh em và các bạn mà qua hàng lao ấy, phải bắt buộc phải nhớ còn nếu không nhớ thì đừng có hỏi mình phá còn gì nữa nhé mình không biết phá hàng lao đâu mà gần như không có người nào phá ra hàng lao iphone 12 pro đâu bây giờ chỉ có gọi cho apple và nhờ họ xin họ nai nỉ họ thì may ra thì họ phá cho nhưng thực ra cái đấy hơi khó mặc dù apple người ta nói tiếng việt đấy nhưng mà để phá được thì người ta đã yêu cầu hóa đơn chứng từ rồi các kiểu các kiểu các kiểu hợp lệ thì người ta mới mở cho ngày xưa mình cũng từng mở được rồi mình có điện thoại mình từng mở rồi cũng không khó đâu hàng chính hãng việt nam thì càng dễ bởi vì mình có thể xin giấy hóa đơn được còn hàng mà sách tay thì hơi khó một tí đó nếu mà không có cả lao sẽ vào luôn chỗ này nhá đó, thì chúng ta sẽ kích hoạt như này, này. Đó, chúng ta bỏ qua thứ cho nhanh hoặc là kích hoạt theo ý thích của chúng ta thôi đúng không đó à, mình không chuyển dữ liệu gì cả bởi vì đây là máy à, không phải của mình à, mình cứ đồng ý hết đi ok để sau tắt cho nó nhanh để vào xem nhá đó ok như máy mới luôn đã phá ở bên trong dùng bình thường đó phá vô hiệu hóa là như vậy và mình nói lại đây là clip mình hướng dẫn các bạn phá vô hiệu hóa khóa màn hình của iPhone 12 Pro và không làm cho những người nào ăn trộm máy những máy bị mất cắp những máy nhặt được là sẽ không làm được bởi vì những cái máy đấy là có thể có tài khoản iCloud của nhân cũ và tất nhiên là khi phá xong thì không có mà đăng nhập vào đâu đó việc đấy thì à, phải gọi Apple để người ta mở cho và tất nhiên Apple khi người ta biết là không phải thực sự là mình là chủ nhân mà mình nhặt được mình ăn cắp được thì người ta cũng sẽ không mở cho các bạn lưu ý như vậy các bạn xem clip này mà thấy hữu ích thì các bạn chia sẻ mọi người cùng xem và nhớ cho mình một like để ủng hộ đó mà muốn xem nhiều clip hay hơn nữa thì nhớ subscribe kênh youtube của mình nhé cảm ơn các bạn xem clip chào và hẹn gặp lại